Rồi, mình chào cả nhà đã quay trở lại với kênh nước miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang có mặt à, tại một cái mé sông gần nhà mình Hoàng thì mình phát hiện ra một cái đàn vịt con rất là đông nữa kìa. Người ta thả à, trên sông á nên mình lại mình quay. Mình quay à, cho các bạn xem nha. Nó loại mình là nó rất dạng luôn á. Đó, đàn vịt này mấy trăm con các bạn thì một nhóm kia nó nó đã đi rồi còn nhóm này mình kêu với nó quay lại nó ăn nè. nguyên đàn vịt ờ, phóng sinh quá trời vịt con luôn dưới sông sông lớn đây các bạn đây mình ờ, phóng nồi nguyên về vịt luôn các bạn vịt này là vịt người ta phóng sinh nhưng mà để cho cái tự nó nó đi nè Đó, nguyên mà bậy luôn ở đây còn lạc mấy con anh nè ha kêu nguyên bậy luôn cả cái này chắc dịch dịch người ta thả người ta thả phóng sinh đó gì tao bỏ hả rồi sao tao lựa tao biết con máy ha à, sao quá trời luôn nè cái gì lịch là kêu nó vô nè các bạn đây mình kêu nó vô nè các bạn ôi ôi nguyên bài dịch luôn quá cho con quá cho dịch con luôn ôi ôi Trời nguyên một dịch con cái này chắc à, dịch này là theo mình biết là người ta bóp người ta lấy con máy còn con trống người ta thả đi con

ờ nó dạng ghê luôn nè ừ. mấy đứa nhỏ nó lọt đất ờ. ngoài kia còn nhiều lắm các bạn coi chừng lọt á bo kêu lại á kêu lại bo đó quá trời dịch con luôn rồi dịch này tao thả đi nè các bạn ơi ô, cô, cô, cô. Cô, cô, cô, cô, cô. người ta đang à, lôi à, một cái ghè quá trời dịch luôn rồi cái vịt đen đó nè vịt đen rồi vịt xanh luôn rồi nó dạng của đây luôn nó kêu nó lại ờ làm gì nguyên một cái sáng đang lầu cái sáng ngay quá trời nhiều vịt con luôn à. rất là dạng luôn nó đang ăn nè à, bây giờ vịt con này ha vịt con này chắc là người ta nuôi á người ta nuôi à, thả à, thả đàn các bạn người ta ừ, lựa những cái con vịt mái người ta bắt lại còn những cái con mà vịt con trống á, người ta sẽ thả đi cái này ta bóp trống rồi nè con này chắc là những con trống được thả đi á nó rất là vàng luôn á lại chân mình nè đứa nhỏ nó thấy nó phái quá trời luôn nó đang ăn ngang nó gom lên đây kêu cái lại luôn nè phải trời động luôn nguyên một nhóm này lại gần mình luôn nè ồ nó dạng ghê luôn nè thấy tôi tội nghiệp thấy thương quá em phải sửa cho con con nè nuôi không nuôi không nuôi không đây mình nuôi đi các chú khỏe hả này <laughs> lại đây nó thấy mình thấy mình cái nó lại luôn này. nè nè anh bo cho con bo ờ, con anh bo nó anh bo đừng con luôn rồi rồi đứa bắt con đi chân <laughs> bên quậy luôn rồi đứa bắt con kinh chạy hết trơn rồi có có có thì cái bài dịch này cái này cũng có trăm con các bạn này là ở dưới mấy sông nha cái sông ở trước nhà mình các bạn thì dịch này người ta thả lan người ta thả cho đi luôn á nó nó vàng nó trời vàng luôn thấy mình nó lại luôn Ồ, nó ghẻ thằng này trời ơi cái thương quá kêu của nó lại mình rồi các bạn kia kìa nó đang đấm nữa. Ờ. đó thấy thương chưa thịt trắng không các bạn ơi có ờ, cái mọc ờ, bài trước nó đi trước lần trước rồi các bạn cái bài này mình kêu nó quay lại nè cái đứa nhỏ thì bắt đứa được con con con để nuôi ha thả con nuôi hả nuôi gì dịch này nuôi vậy bây giờ bây giờ mình bắt hết đi bắt hết mình nuôi bắt không bắt không bắt Quá. ngã con hết rồi kìa quá trời luôn quá ta dịch con luôn rồi nãy giờ cô bắt được hai con hả hai bắt được mấy con rồi Trời ơi luôn, hai, bốn, sáu con luôn Nó lại kìa Nó kêu bà ba sữa kìa. nguyên nguyên cái à, nguyên cái đàn vịt con luôn quá trời đông <laughs> đang vụ đang vụ mấy con vịt lại nó bắt kìa các bạn đó bắt được quá trời luôn rồi ba bà bắt được quá trời luôn rồi Trời ơi Nó, nó, nó Ôi luôn coi chừng ha, coi chừng lọt xong đó nha Xem, này xem luôn kêu nó là sợ kêu ờ kêu có có có có có có lại là Go go go go go go go go go go go go go go. Trời ơi, ăn đứa thì bắt, ăn đứa thì bỏ thùng nè. Nãy giờ nó vô mớ luôn rồi. Du dịch dễ rất dễ thương luôn á. Đó, bà sẽ bắt được con nữa nè. Ô. Ấy à. Quá trời, nhẹ nhẹ để thôi chết nó, đẹp nó. Thằng ơi, đừng bắt nữa thằng ơi đẩy con cứ cứ cứ đẩy bên con có bà đẩy ô anh xin bắt được con hả vui không cho con hả em về nuôi đi em về nuôi đi không nuôi hả bắt chơi rồi hả nó nó lên nó lên từ từ thấy không nó nó nó góc độ lên kìa nó đang lên nè các bạn nó dịch nó sẽ dễ thương quá cái hàng đang à, dụ nó lên bắt <laughs> cái dịch này thì người ta bỏ đi các bạn <laughs> thì nãy giờ bắt được số nè có chạy luôn nè kéo dạ. mấy con à? đây bắt được hai con nè hôm nay cho mấy đứa nhỏ đi chăn vịt luôn các bạn ơi quá trời vịt luôn rồi cho nó đi chăn nữa đi đi học không lo đi học lo đi chăn vịt nè ừ nghỉ học có một bữa đi về chân dịch chân nè Đó, thấy mê quá trời mê luôn rồi đây bắt cơm nè rồi rồi thấy đã chưa Đó, chị ba sữa chị ba sữa này bắt quá trời luôn rồi ờ, đây vận chuyển áp tải đây anh xem kìa anh xem bắt nữa kìa thả cho vịt con luôn đây là những con vịt mà người ta thả đi các bạn vịt chắc là vịt sống người ta bóp trống người ta bỏ lại nè con vịt mái người ta bắt này mà nuôi à, bầy cái lò ấp vịt chắc nó thả đi á con nhỏ thấy nó hà mà nó kêu lại nó vô nó bắt bắt lê lẹ hết trơn luôn nó vô bờ nó ăn á kêu nó lại lại lại các bạn đây cửa sông này là sông lớn nha cả nhà đó đây ghe tàu chạy rất nhiều bấm nó luôn hả tái cười luôn đó làm kia có mấy chục con nó đang à, trên cái à, cây chuối bỏ đi nè nhỏ bắt nó, nó vàng nó ghê luôn á như nó nhỏ bắt quá trời luôn ủa ủa cây bắt con trắng con mà đúng ơi nó bắt quá trời nhiều nó nó con vịt kia nó chạy vào đầu rồi à. ừ đây nè bạn thì à, nãy giờ mấy đứa nhỏ nó bắt được một số vịt các bạn cũng mua mấy con rồi kêu nó thả nó chịu thả nó mê quá trời luôn cái này chắc nó để nó tự ờ, đi sinh sống các bạn rồi mình cũng ờ, xin phép dừng video đây ha hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha bye bye cả nhà